gieo suy nghĩ gạt hành động đúng không gieo hành động gạt thói quen và gieo thói quen gạt tính cách mà gieo tính cách thì gạt số phận và những cái suy nghĩ những cái niềm tin của mình nó luôn ảnh hưởng nó chi phối mình về hành động về suy nghĩ về cảm nhận về tất cả mọi thứ trong chứng khoán thì nó còn ảnh hưởng gọi là to lớn hơn nữa việc bạn tin tưởng vào điều gì sẽ quyết định bạn hành động phản ứng ra sao đúng không có lần Hòa đã nói là nếu mà bạn tin rằng chứng khoán nó là một trò cờ bạc thì bạn sẽ hành động giống như một con bạc bạn sẽ làm mọi thứ nó y chang như một trò cờ bạc còn nếu bạn tin nó là đầu tư thì bạn sẽ hành động giống như là bạn đang đầu tư à đó và trong video này Hàn sẽ liệt kê cho bạn năm cái yếu tố gọi là cực kỳ nguy hiểm sẽ đốt cháy cái tài khoản của bạn ok bắt đầu nào số 1 cái yếu tố suy nghĩ sai lầm đầu tiên đó là tôi nhất định phải thắng tôi không thể thua được một trong những cái niềm tin phổ biến nhất với mọi người là họ luôn muốn thắng họ không bao giờ gọi là muốn chấp nhận một lần nào mà họ thua cả họ đầu tư họ mua những lần nào họ cũng muốn thắng hết họ không chấp nhận cái sự gọi là cái sự buông bỏ thắng thắng được thì thua được đơn giản tại vì sao tại vì cái lòng tự trọng của họ không cho phép cái điều đó và họ quên đi hay là họ không biết rằng luôn có một cái tỷ lệ giữa thắng và thua à, cái chuyện mà bạn thua nó là một cái phần tất yếu trong những cái lần mà mua bán tại vì vốn dĩ trên đời không có gì tuyệt đối cả sẽ có lúc thắng có lúc thua có lúc thắng có lúc thua cái đấy là cái chuyện đương nhiên mình phải chấp nhận nó ngay cả những cái nhà đầu tư vĩ đại hàng đầu thế giới đi họ cũng có những lần thua mà thậm chí họ thua rất nặng và thua rất đậm luôn à, thực ra cái tỷ lệ thắng thua của mình nó sẽ dựa trên cái năng lực cái trình độ giao dịch của mình nếu mà mình gọi là không tính những cái yếu tố gọi là quản trị vốn quản trị tiền và cái tỷ lệ thắng thua này nó sẽ dần được cải thiện nếu mà mình nâng cấp cái trình độ cái năng lực của mình lên mình đầu tư vào kiến thức của mình mình rèn luyện kỹ năng của mình nhưng mà nhưng mà bạn chỉ nâng được từ từ thôi nâng từ từ dần dần thôi chứ không thể nào gọi là đùng một cái từ 30 phần trăm thắng lên 80 phần trăm thắng ngay được mà bạn có thể nâng từ 50 lên 60 phần trăm bạn có thể nhân dần dần dần dần nhưng mà không bao giờ vụt một phát là lên được ngay à, để mà bạn nâng được đó, nó không phải là ngày 1 ngày 2 nó là phải tính bằng năm 2 năm hoặc 3 năm bạn rèn luyện bạn quản trị bản thân nghiêm ngặt và bạn còn phải có thầy giỏi đúng phương pháp nữa còn Hoàn đã gặp có những người họ đầu tư cả 8, 9, 10 năm nhưng mà quay qua lại vẫn lỗ vẫn cứ luẩn quẩn lỗ thời gian nó chỉ có ý nghĩa khi mà bạn có cái con đường đúng bạn rèn luyện theo cách đúng đắn nếu mà bạn làm sai cách thì bạn có đầu tư 10 năm 20 năm kết quả nó cũng chỉ có một thôi ok đó rồi vậy bạn sẽ thắc mắc vậy những người chuyên nghiệp người ta sẽ đầu tư thế nào nếu mà bạn tách được ra khỏi cái gọi là cái khao khát thắng mọi giá cái khao khát phải gọi là phải lúc nào cũng phải kiếm ra tiền trên thị trường thì sẽ có rất nhiều cách để bạn chiến thắng những người gọi là đầu tư chuyên nghiệp họ sẽ không để cảm xúc lấn át vào mỗi khi mà mình mua bán lúc đó cái công chuyện gọi là cái công công việc gọi là mua bán của mình nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều à, khi mà bạn là một nhà đầu tư chuyên nghiệp thì cái chuyện thắng thua của bạn nó không đặt lên gọi là đặt lên hàng đầu mà nó là cái chuyện yếu tố giữ tiền và an toàn tiền của bạn sau đó rồi mới xem là mình thắng bao nhiêu lần mình thua bao nhiêu lần rồi tiền của mình nó lên bao nhiêu hay nó mất bao nhiêu tại vì trong cái yếu tố mà giữ được tiền nó đã bao gồm cả chuyện thắng thua luôn rồi đó bạn có thể gọi là chữa cháy bằng cách là khi mà tỷ lệ thắng thua của mình chưa cao thì mình nâng cái tỷ lệ chốt lời cắt lỗ của mình lên ví dụ như là mình gọi là tỷ lệ thắng của mình tỷ lệ thắng thua của mình gọi là 50 50 đi nhưng mà lúc lỗ thì mình cắt sớm lúc lời thì mình để nó lâu hơn một chút thì cái kết quả bạn đạt được cùng là ví dụ như một thắng một thua đúng không lúc thua bạn chỉ lỗ 7% bạn cắt nhưng mà lúc thắng bạn tới 15% bạn bán thì là bạn vẫn có lời được cái khoản chênh lệch à, đó và tiếp tiếp theo là gì nếu mà tỷ lệ chốt lời các lỗ của mình mà cao ví dụ như 31 thì tỷ lệ thắng của mình chỉ có 40 phần trăm thì mình vẫn có lời nữa nhưng mà rất khó để mình chọn được cái cổ phiếu mà tỷ lệ cao như vậy à, vì sao vì những cái gọi là sao những cái cổ phiếu mà ngon lành như vậy nó rất là ít và nó sẽ khiến cho cái phạm vi đầu tư của mình rất là hẹp nhưng mà nó có tháng mà không mua bán lệnh nào luôn bạn sẽ gọi là mua bán ít hơn này phân tích suy nghĩ chờ nhiều hơn bạn sẽ phải chờ đợi chờ đợi đúng thời điểm bạn mua đúng thời điểm bạn bán có tháng chỉ giao dịch một hai lần có tháng không mua bán gì hết vậy bài học ở đây là gì thứ nhất đầu tư là chờ đợi bạn phải chờ đợi đúng cái thời điểm mà cái thời điểm mà mình có thể mua bán cái thời điểm mà mình thấy cái khả năng sinh lời của mình cao nhất thì lúc đó mình hành động à, và cái thứ hai thị trường nó chỉ có thắng và thua bạn lúc này bạn chỉ cần đảm bảo làm sao mình giữ được tiền là mình thắng rồi bạn hiểu không? tại vì gọi là khi bạn giữ được tiền trong cái đầu tư này á ai sống lâu hơn ai kiếm được tiền trong khoảng thời gian dài hơn là người đó chiến thắng còn trong ngắn hạn trong vài tháng mà có người khoe được vài chục phần trăm tài khoản không ý nghĩa gì cả tại vì nó chỉ là một cái giai đoạn rất nhỏ thôi nó chỉ là một cái giai đoạn rất nhỏ ok nên là lần đầu tiên bạn xem video bấm nút chuông và bấm đăng ký kênh để nhận thông báo về ra video mới nhất nha tiếp yếu tố số 2 cái sai lầm số 2 á đó là họ hay muốn giàu thật nhanh càng nhanh càng tốt rất nhiều người muốn cái điều này nó là cái điều mà khiến mình mất tiền cũng nhanh nhất và nó cũng đau đớn nhất à, tất cả mọi người phần lớn mọi người đều muốn đến với thị trường chứng khoán kiếm thật nhiều tiền thật nhanh nên là lúc nào cũng mua bán mua bán liên tục và còn mua bán với những cái số lượng gọi là rất là lớn chiếm tới 30 40 phần trăm cái tài tài khoản của mình cái tài sản của mình có và thỉnh thoảng còn dùng cả margin nữa nha vay nợ tại vì đòn bẩy thấy gọi là tự nhiên mình được dùng tiền của người khác thì mình vay nợ để mua bán nên cái việc mà bị lỗ nhanh cũng là không có gì bất ngờ cả có khi chỉ cần một lệnh thôi nhưng chỉ cần một lệnh thôi là lỗ mất một mớ tiền lỗ mất mấy chục phần trăm tài khoản là bình thường đó và còn một cái yếu tố nữa là hầu hết mọi người mắc lỗ ở cái việc là có thể ban đầu họ giao dịch nhỏ nhưng mà sau đó họ tăng cái khối lượng mua bán lên sớm quá khi mà chỉ vừa mới có được một vài lần gọi là thắng một vài lần lời thôi là họ đã cảm giác gọi là cảm giác họ chiến thắng rồi và họ đã cảm giác họ biết rõ thị trường rồi thế là họ gọi là lập tức là gia tăng số tiền vay margin mua những cái lợi lớn hơn lúc đó là lòng tham nổi lên và cũng lúc đó là lúc đưa mình trở về con số 0 ok rồi bạn phải nhớ một điều khi mà mình đầu tư chứng khoán những cái chiến lược đầu tư khác nhau nó sẽ áp dụng khi mà số tiền của mình khác nhau số tiền của mình là 20 triệu thì mình đầu tư khác số tiền của mình là 100 triệu mình sẽ đầu tư khác và số tiền của mình là 1 tỷ mình sẽ phải đầu tư khác những cái số tiền càng lớn cái giao dịch nó sẽ phức tạp hơn và nó cũng sẽ áp lực hơn rất là nhiều và để mà một nhà đầu tư nhỏ có thể giành chiến thắng được thì giao dịch nhỏ sẽ dễ nhưng mà khi mà giao dịch lớn hơn mua một lần cả trăm triệu thì nó lại là một câu chuyện rất là khác nó đòi hỏi phải tỉnh táo hơn phải bản lĩnh hơn phải chọn thời điểm chính xác ông Warren Buffett ông đầu tư từ năm 11 tuổi đúng không nhưng mà tới lúc mà hơn 50 tuổi ông mới bắt đầu gọi là nhiều tiền ông mới bắt đầu gọi là giàu thứ mình cần là mình gọi là mua bán một cách đúng đắn bài bản đầu tư nó không phải là trò chơi mà nó là bạn đang dùng tiền để bạn kiếm nhiều tiền hơn nó khó hơn cái chuyện mà mua đi bán lại sản phẩm hay là cung cấp dịch vụ đổi lấy tiền rất là nhiều nha nó là đầu tư lâu dài và là gọi là sao ta là trò chơi của sự kiên nhẫn nó là trò chơi của sự kiên nhẫn bạn cần phải có thời gian để tích lũy và làm giàu chứ không phải là giàu qua một đêm nhớ ông Warren Buffett ông có một câu là tôi biết tôi sẽ giàu lên nhưng mà chắc chắn là không phải qua một đêm à, đó hãy tìm cho mình một cái phương pháp đầu tư lâu dài ổn định và có thể giúp bạn kiếm tiền từ thị trường có thể bạn sẽ gọi là sao ta mất nhiều năm để cái tài khoản của mình nó tăng trưởng đến một cái con số mà ví dụ như gọi là gấp 2 gấp 3 lần nhưng mà để mà tới được cái hành trình đó thì bạn sẽ tích lũy được cho mình rất nhiều kiến thức kỷ luật rồi quản trị cảm xúc rồi quản trị bản thân rồi sự kiên nhẫn nữa có những thứ nó gọi là dục tốc bất đạt mình không thể nào mình cố gắng mình đẩy nhanh cái quy trình lên so với cái trình độ hiện tại của mình nếu mà mình gọi là gọi là trình độ hiện tại của mình mới ở đây thôi mà mình muốn đẩy nó lên đây thật là nhanh thì nó bị ép quá thì nó sẽ càng lúc nó càng xa cái đích đến à, cái sai lầm số 3 tôi không cần làm việc chỉ cần đầu tư chứng khoán thôi là sẽ giải quyết mọi vấn đề tài chính rất nhiều người gọi là lao vào thị trường với gọi là với một đống tiền nợ hay là với một cái nghề mà chán lắm rồi muốn muốn vào chứng khoán để đầu tư và xong thì kiếm được tiền và không phải đi làm nữa lúc đó thì cứ đi ngồi quán cà phê xong rồi mở bảng điện lên rồi gõ gõ mua mua bán bán một cái là kiếm được tiền tự do tự tại đó là cái viễn cảnh tương lai tươi đẹp mà họ được vẽ ra hay là họ tự vẽ ra trong đầu mình nhưng mà nhưng mà đó là cái suy nghĩ đầu tiên mà bạn cần phải gạt ra nếu mà bạn muốn đầu tư vì sao vì nó rất là khốc liệt nó gọi là pháp trường tài chính chứ không phải là gọi là thị trường nữa ở vào đó là nó sẽ đấu đá nó sẽ rất là nhiều thứ tin thật tin giả mọi thứ nó tùm lum hết đầu tiên là bạn phải nền tảng tài chính của bạn phải ok tất nhiên là mình không phải trở thành triệu phú tỷ phú gì nhưng mà ít nhất là mình gọi là mình không đi vay tiền của ai hay là mình không phải gọi là cái khoản tiền mình đầu tư không phải là tiền mà để lo cho gia đình cơm áo gạo tiền hay là không phải là khoản tiền vay nợ đó nếu mà nó là những khoản tiền đó thì mình hãy đặt nó ra chừng nào mình có một khoản dư chống riêng không làm gì lúc đó thì hãy đầu tư à vì sao vì với những khoản tiền kia nếu bạn thắng thì ok rất là tuyệt vời nhưng nếu bạn thua thì sao nếu bạn thua thì sao nợ ở đó sẽ cái số nợ cái số tiền vay nó sẽ cộng dồn lên gấp là nhiều lần lúc đó thì mình gọi là còn tệ hơn đúng không và vì cái kiểu đó đâm ra nhiều người nghĩ là đầu tư là cờ bạc vì sao vì khi mà mình cầm tiền nặng vào mình đầu tư mình lỗ thì mình sẽ có tâm lý muốn gỡ cái tâm lý muốn gỡ đó là tâm lý gọi là chỉ đánh bạc mới có tâm lý muốn gỡ nên để mà đầu tư mà không bị thua lỗ không bị cháy tài khoản không bị mất hết tiền ấy, bạn đầu tiên là bạn phải để cho tinh thần cơ thể ngay cả tài chính của mình cũng phải thoải mái thì mình mới có cơ hội tỉnh táo để mà gọi là để mà có cơ hội chiến thắng trên thị trường được yếu tố số 4 không kiên nhẫn kỷ luật ngay từ đầu có nhiều người gọi là mới vào rất là chủ quan khi mà mới gọi là mới đầu tư một ít tiền thôi 15 20 triệu thôi nhưng mà không giữ kỷ luật cứ mua thích thì mua thích thì bán nên là dần dần cái việc đó nó ngấm vào người họ tới lúc khi mà họ đầu tư nhiều tiền hơn họ cũng không giữ được kỷ luật và khi mà không giữ được kỷ luật mà lại muốn kiếm được một số tiền gọi là thật nhiều thật nhanh thì nó sẽ dẫn đến cái chuyện là chắc chắn là mình sẽ bị lỗ à, cái chuyện mà muốn kiếm được thật nhiều thật nhanh nó thỏa mãn cái lòng tham với cái sự hy vọng cái đó là hai cái mà nó sẽ làm mình mất tiền nhanh nhất nếu mà mình không có kỷ luật mình sẽ không thể nào chiến thắng được cái này thì quá nhiều nó quá nhiều luôn đúng không còn một cái điều nữa khi mà mình đã có một cái thói quen xấu là mình gọi là mình thích thì mình mua mình thích thì mình bán mình không có kỷ luật thì nó sẽ đi kèm với cái sự thiếu kiên nhẫn mà đã không có kỷ luật mà còn thiếu kiên nhẫn thì chắc chắn chắc chắn chắc chắn là lỗi chắc chắn luôn thề luôn à giống như việc là mình tự hứa với mình là mình sẽ tập thể dục mình sẽ ăn uống lành mạnh mình sẽ bớt đi nhậu lại nhưng mà mình không làm thì cơ thể mình càng lúc nó sẽ càng yếu thôi nó sẽ không thể nào nếu mà mình không rèn luyện thì nó sẽ không thể nào ra kết quả được ok vậy bạn có thể thắc mắc rèn luyện làm sao hay lúc nào thì nên bắt đầu thì thời điểm tốt nhất như hòa hay nói thời điểm tốt nhất là lúc bạn bắt đầu lúc bạn quyết định nó là ngay bây giờ chứ không phải là ngày mai à, mình muốn làm gì mình làm ngay bây giờ mình muốn thay đổi mình thay đổi ngay bây giờ mình lên kế hoạch đầu tư lại mình chọn điểm mua điểm bán các thứ bài bản hết ra và mình bắt đầu thực hiện theo nó nếu mà lúc nào mình không thực hiện được thì lúc đó mình ngưng lại mình không đầu tư nữa mình nghỉ một thời gian vì có thể lúc đó đầu óc của mình nó không còn tỉnh táo nữa nên mình mới gọi là mình mới không thể hành động một cách đúng đắn và kỷ luật được hãy nhớ cách bạn làm một việc là cách bạn làm mọi việc ok rồi yếu tố số 5 có rất nhiều người có cái suy nghĩ sai lầm rằng càng mua bán nhiều thì càng cơ hội kiếm được nhiều tiền ha việc mà mình mua bán quá nhiều là cái lỗi mà hầu như tất cả mọi người đều mắc phải thậm chí có những người còn không biết đây là vấn đề nữa có những người còn không biết cái chuyện mà mua bán nhiều là vấn đề nữa bạn biết tại sao tại vì á khi mà bạn mua bán liên tục bạn sẽ không thể nhận ra được cái nào là cơ hội thật sự cái nào là cơ hội thật sự tốt rõ ràng cái nào chỉ là những cái tín hiệu nhiễu linh tinh thôi và khi mình mua bán liên tục vậy làm sao rèn luyện kỷ luật mới kiên nhẫn gì đúng không khi mà mình gọi là mình bình tĩnh mình nhìn cơ hội nào chắc bao nhiêu phần trăm mình mua nó khác nó khác với chuyện mà cứ hôm nay nghe người này nói mã này mua mai nghe người kia nói mã kia mua bạn cần chuẩn bị kỹ cả kiến thức kỹ năng rồi chọn công ty rồi cơ cấu tiền rồi tình hình thị trường xem tất cả mọi thứ nó đang diễn biến như thế nào phải nắm được một phần trăm chắc nào đó thì mới vào còn không thì đứng ngoài xem nếu mà thậm chí có những lúc bạn đứng ngoài cả tháng bạn không mua bán cũng không sao cả tiền của bạn nó không bay đi nhưng chỉ một lần sai lầm tiền của bạn sẽ bay đi mất mớ à, đó thị trường nó sẽ luôn gọi là cho mọi người cơ hội bằng nhau việc của mình á, là đi tìm ra những cơ hội thật sự để mà xứng đáng với đồng tiền mình đầu tư bình tĩnh đứng ngoài quan sát với những cơ hội không rõ ràng và nhớ bỏ đi cái suy nghĩ những cái mua bán nhiều hơn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn sai lầm mục tiêu của mình là kiếm tiền chứ không phải là mua bán liên tục à, bạn hãy nhớ những cái loài hú săn mồi á là nó ẩn mình nó chờ đợi xong rồi lúc đúng thời điểm nó nhảy ra nó vồ mồi đó là lý do mà những cái người mà gọi là đầu tư lão luyện đó, là được gọi là phí như là sói già là như vậy bốn lý do khiến mọi người mất tiền trên thị trường ok thì ờ, thường mọi người hay đầu tư và cứ thấy thỉnh thoảng thấy lãi thỉnh thoảng lấy lỗ xong rồi cuối cùng là không thấy lời đâu không thấy tiền đâu mà sao cứ nghe bảo là chứng khoán hay lắm rồi có thể lời đồ này nọ rồi ưu điểm của nó so với bất động sản là nó có thể linh hoạt tiền nhanh đồ nhưng mà sao cuối cùng rồi mình hay bị lỗ vậy thì nếu lãi suất ngân hàng là 5 đến 7 phần trăm một năm thì với đầu tư chứng khoán bạn có thể kiếm được gấp đôi hoặc gấp ba sau đó 5 phần trăm 53 15 đúng không 73 21 phần trăm có thể bạn được ừ, tạo ra được cái mức lợi nhuận như vậy điều đó là sự thật hà đã làm được như vậy nhưng những cái thông tin lan tràn không chất lượng trên internet rồi những cái luồng nhận định sai lầm của đám đông nó khiến cái việc đầu tư chứng khoán nó trở nên vô cùng hỗn loạn và mặc dù nó là kênh sinh lời rất là tốt nhưng mà nó lại tạo ra quá nhiều tranh cãi quá nhiều thông tin rối rắm nên Hôm nay Hoàng sẽ chia sẻ với bạn bốn lý do phổ biến nhất khiến mọi người hay bị mất tiền khi đầu tư. Ok, nếu đây là lần đầu tiên bạn xem video nhớ đăng ký kênh và bấm nút chuông nha. Rồi tiếp nào. À, câu hỏi mọi người hay đặt ra đó là của có nên đầu tư chứng khoán không ta? Có nên đầu tư chứng khoán không ta? Thấy nó tùm lum như vậy có nên đầu tư không? Rất nhiều người mới hay thắc mắc là không biết ờ. có nên đầu tư chứng khoán không? Thật ra câu trả lời nó tùy thuộc vào bạn thôi bạn có thể không cần đến không cần biết đến cái sự tồn tại của chứng khoán là cái gì và bạn vẫn sống một cuộc sống bình thường vẫn đi làm vẫn có tiền tiêu vẫn bình thường chẳng vấn đề gì cả nhưng có thể có một số cái sự thật mà bạn sẽ nên biết đó là chứng khoán nó là một kênh đầu tư sinh lời rất là tốt tốt hơn ngân hàng rất là nhiều và ở Việt Nam á chứng khoán đi vào hoạt động từ năm 98 nó đã qua hơn hai mươi mấy năm rồi hơn 22 năm rồi và thị trường chứng khoán Việt Nam càng lúc nó càng lớn dòng tiền đổ vào rất là nhiều nên cái cơ hội mà mình kiếm được tiền trên này càng lúc nó cũng càng nhiều hơn và nếu mà mình có một khoản tiền gửi ngân hàng thì trong thời gian hiện nay thì được 57 phần trăm một năm nhưng mà nếu mà bạn đầu tư chứng khoán mà khéo và tốt giỏi bạn sẽ được 15 20 phần trăm một năm tùy vào cái năng lực thực tế của bạn à, và nếu mà bạn còn xem cái clip về lãi suất kép của Hà nữa có một clip nói về lãi suất kép thì bạn sẽ hiểu cái việc mà cái sự kỳ diệu của nó khi mà mình làm cho đồng tiền của mình nó sinh sôi sinh sôi một cách an toàn và đều đặn qua nhiều năm nó như thế này đó rồi vậy bây giờ sao, sao thì vậy chứng khoán có phải là cờ bạc không sao thấy nhiều người hay cái giống kiểu ôi làm gì không làm lại đi đánh bạc à đó rất nhiều người hay bảo là ví chứng khoán như là đánh bạc vậy nó là một quan điểm gọi là đơn giản thôi tại vì người ta không biết thì người ta cứ nói vậy thị trường chứng khoán nhé nó đã tồn tại hơn 100 năm trên thế giới rồi và nó vẫn đang phát triển nếu mà gọi là gì nếu mà nó không nó không tốt nó có thể tồn tại được cả trăm năm không đúng không chỉ cần một cái chỉ cần yếu tố đó là bạn đã hiểu là nó thật sự hiểu hiệu quả và nó rất là có lợi ích thì nó mới tồn tại nó mới phát triển được nhiều như vậy và rất nhiều quốc gia như vậy sự thật thứ hai này hơn 30% những người giàu có nhất thế giới đều chơi chứng khoán Warren Buffett tỷ phú gọi là gì Warren Buffett ông gọi là ông là tỷ phú nổi tiếng như vậy thì ông là dân đầu tư thì ai cũng biết nếu mà những người đã đầu tư còn những ai là đầu tiên xem video này thì chắc cũng biết ông vậy câu hỏi đặt ra tiếp theo là tại sao nhiều người nghi ngờ đầu tư chứng khoán là lừa đảo đúng không có những người đặt ra câu hỏi của có phải lừa đảo không có những người thì nghi ngờ họ nghi ngờ không biết có phải là lừa đảo không tại sao vậy vì với những cái người á khi mà mình chưa có đủ kiến thức hay là chưa kiến thức đúng á thì mình sẽ không hiểu bản chất của thị trường mình sẽ không hiểu bản chất của thị trường chứng khoán là cái gì rồi khi mình tham gia mua bán cổ phiếu mình sẽ chẳng có cái chiến lược chẳng có quy tắc gì cả mình cũng chẳng biết phân tích thế nào rồi hành động là dựa vào cảm tính rồi chẳng có kỷ luật gì cả thế là họ bị thất bại họ bị thất bại như vậy xong rồi họ kết luận là chắc chứng khoán này lừa đảo thôi và thường những người thất bại như vậy họ lại có một cái sở thích là họ thích đổ lỗi họ thích đổ lỗi cho đám đông đổ lỗi cho thị trường họ không nhận là họ không biết gì họ mà họ đổ cho tại mọi thứ nó lừa đảo tại nó lừa mình thì mình mới bị lỗ nên muốn thành công ở thị trường chứng khoán bạn phải học một cách nghiêm túc và bài bản để có thể đầu tư một cách gọi là đầu tư một cách nghiêm túc và chuyên nghiệp thì khi mà mình có đủ kiến thức đầu tiên là mình có tư duy đúng này sau rồi mình có kiến thức đúng đắn này rồi mình có công cụ đúng đắn nữa này mình có thêm kinh nghiệm nữa này thì mình sẽ giao dịch một cách bình tĩnh và gọi có kết quả kết quả tốt à rồi bây giờ sẽ là bốn cái điều mà khiến mọi người hay mất tiền nhất trên thị trường chứng khoán bốn điều đó là gì số 1 mua tất tay vào một thời điểm thường á những người gọi là những người mới đầu tư nhất là đầu tư với những khoản tiền mà nhỏ nhỏ một xíu á là còn hay thường hay gọi là cứ thấy bao nhiêu ở ờ, có ví dụ như đầu tư khoảng 50 triệu đi thì 30 triệu mua mã này còn 20 triệu mua mã khác xong hết hoặc là cùng lắm tốt đẹp hơn là chia khoảng 30 30 30 ví dụ có 60 triệu thì chia ba mã mua mã mua 30 triệu xong lạc quan là một thứ cực kỳ nguy hiểm và điều đầu tiên mình phải biết là cơ cấu tiền mua bao nhiêu bao nhiêu là đủ bao nhiêu là phù hợp và thường á gọi là những cái nhà đầu tư cá nhân gọi là thua lỗ họ thường gọi là bán cổ phiếu khi thị trường giảm và mua cổ phiếu khi thị trường tăng nha bán cái lúc mà mọi thứ nó giảm và mua lúc mọi thứ nó tăng tức là mua thì lúc nào cũng mua bị giá cao và bán thì lúc nào cũng bị bán giá thấp thế là quanh đi quẩn lại gọi là cái việc mua thấp bán cao cái gì quên cái việc mua cao bán thấp nó là cái việc tồi tệ kinh khủng mà làm cho mình mất tiền đầu tiên là mua tất tay vào một thời điểm có nghĩa là mới vào thấy ồ cái này hay thôi mua cứ chi tiền mua thôi mà không biết là cơ cấu tiền bao nhiêu không biết là mỗi cổ phiếu này giai đoạn này thì nên mua bao nhiêu mua là mấy lần có nên mua thử nghiệm không hay là cứ mua luôn đó còn họ tức là vì cái này nó quá nhiều thứ quá nhiều thông tin nên nhiều người không biết làm sao nó đúng thế là cứ làm hỗn loạn làm tầm bậy tầm bạ có một cái là khuyên cơ bản nhất là không nên chỉ vì thị trường tăng mà mình vui quá rồi mình ồ oh, ok thấy cái này ngon này mua à hỏng phát vội vàng vội vàng mua rất nhiều cổ phiếu bởi vì không ai biết rõ cái gì chắc chắn xảy ra trong tương lai này mình phải hết sức bình tĩnh mình phải hết sức bình tĩnh khi mình bước vào đầu tư mình phải có bài bản đầu tiên là cơ cấu tiền ra tiền chia là bao nhiêu phần mỗi mặt cổ phiếu sẽ mua bao nhiêu lần lúc nào thì bán đó bán lời thì bao nhiêu thì bán là lỗ bao nhiêu thì bán đấy là những cái hết sức quan trọng và cơ bản đầu tiên lý do đầu tiên đó là mua bán lung tục tiếp lý do số 2 khiến mọi người dễ mất tiền đấy là mua theo ý thích hoặc là sự thổi phồng của đám đông việc mà mình tham gia vào đầu tư mà mình mua theo phong trào mình mua theo khuyến nghị mình mua theo sự hô hào là một thứ chắc chắn chắc chắn sẽ khiến mình bị mất tiền chắc chắn sẽ khiến mình bị mất tiền vì sao tại vì thường nhá nếu mà bạn chưa nếu mà bạn biết hay là nếu mà bạn chưa biết thì một người kêu mình mua kêu mình mua cổ phiếu chỉ hai lý do thôi thứ nhất là người ta đang giữ cổ phiếu đó người ta muốn bán ra hoặc là người ta là người ta đang muốn hô hào để cho một nhóm người khác bán ra đó thứ hai là người ta đã mua rồi người ta muốn đẩy giá lên thì người ta cũng hô hào nha chứ gọi à, bạn nghĩ coi có những ai mà không quen không biết tự nhiên gọi là vào chỉ mình kiếm tiền không có không thực tế ngoài đời có không đó đúng không đâu có đâu đó nên gọi là đừng để mình làm mồi nhử cho những cái thế lực nào đó hãy bình tĩnh bớt tham gia những rung những diễn đàn lại hoặc nếu có tham gia nếu có nghe ngóng tin tức thì nghe xong rồi âm thầm quan sát và né mấy cái mã đó ra nha đó là cái cực kỳ quan trọng rồi tiếp cái số 3 mình hay dùng tin hay là tin nội bộ hay là tin chính trị gì đó để làm chỉ dẫn đầu tư cho mình mình dùng tin là những cái thứ mà hết sức nguy hiểm vì sao vì tin nó có nhiều loại tin có tin thật có tin giả có tin thật tác động đến thị trường có tin thật không tác động đến thị trường có tin giả tác động đến thị trường và có tin giả không tác động đến thị trường bốn cái loại tin đó bạn có phân biệt được không nếu bạn không phân biệt được thì đừng chơi cái trò chơi mà mình không hiểu và không kiểm soát được ok đó còn nếu mà chính trị tại vì sao tại vì chính trị nó nó là một cái thứ rất là nhạy cảm nhất là ở việt nam và chính trị nó có thể ảnh hưởng một phần nào đó ví dụ như là chiến tranh thương mại thì nó sẽ dịch chuyển gọi là nghe đồn là nó sẽ dịch chuyển một số cái công ty lớn về Việt Nam rồi nghe đồn là một số công ty ở Việt Nam xuất khẩu đi thì sẽ được lợi thế gì về giá thì có thể là làm ăn tốt hơn thì có thể là đẩy giá cổ phiếu lên nhưng mà những cái đó nó rất là xa và nó khó kiểm soát cơ sở nó cũng không vững chắc nên hãy cẩn thận khi mà dùng tin nội bộ và những cái tin tức chính trị để làm cái để làm cái gọi là làm làm cái phương hướng làm cái đường dẫn cho cái cách đầu tư của mình vì những cái đó không bền vững nó cực kỳ không bền vững ok số 4 số 4 đó là hay quên những bài học trong quá khứ tức là có thể là vừa mới lỗ xong vừa mới mất mớ tiền xong nhưng mà một cái mô thức đó lặp lại lại bị dính ngay lập tức lại hô hào lại thấy lên xong rồi lại thấy nhả lại thấy lên lại lao vào tiếp ví dụ như năm 2008 sụt giảm kinh dị mình đã nếu mà thời gian đó mình chưa tham gia thị trường thì bây giờ mình có thể tìm lại thời gian đó mình xem những cái biểu đồ đó nó đi như thế nào những cái bài học khi mà mình trải qua như thế nào có nhiều người rồi những người đã đầu tư mà bị lỗ có rút kinh nghiệm từ những cái lần đầu tư của mình không bạn có biết là luôn luôn á thị trường chung nó sẽ đi trước xong rồi đến những cái mã cổ phiếu nó sẽ đi theo thị trường tất nhiên cũng có những mã cổ phiếu đi ngược theo thị trường nhưng mà hầu hết đều đi theo thị trường chung cả và khi mà mỗi khi mình thất bại mỗi khi mình mất tiền gì đó mình phải biết được chính xác cái điều đó là gì do mình chọn sai cổ phiếu do mình nghe suối mua bán do mình đi theo đám đông hay là do mình mua khi mà thị trường nó đã tăng quá cao rồi hay là do mình mua vì một lý do gì đấy mình phải biết được nguyên nhân đó và mình cố gắng đừng bao giờ phạm một sai lầm hai lần cố gắng đừng bao giờ phạm một sai lầm hai lần thì dần dần dần, dần mình mới tiến bộ được còn nếu mà mình không quên những cái bài học trong quá khứ của mình thì mình gọi là đầu tư bao nhiêu mình cũng vẫn cứ thất bại miết tại vì mình cứ mỗi lần mỗi lần sai mình lại sau rồi mình lại quên mất là hỏng hết à, vừa rồi là bốn cái nguyên nhân chính để mà khiến nhà đầu tư mất tiền trên thị trường chứng khoán và để kiếm được tiền bạn phải có một cái bộ quy tắc đầu tư bài bản của mình à, thì hạnh có chia sẻ cái link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 đó là ông hứa ra ấn ông đã gọi là theo những cái tạp chí Forbes công bố thì ông đã vượt qua cả Jack Ma để trở thành người giàu nhất Trung Quốc trong cả kinh doanh lẫn chứng khoán và cái ông họ hứa này ông tốt nghiệp đại học khoa học và công nghệ Vũ Hán ha Vũ Hán rất là nổi tiếng đúng không ông là tiến sĩ danh dự của đại học Tây Alabama nè rồi ông còn được bằng giáo sư quản lý tại đại học khoa học công nghệ Vũ Hán nữa tức là ông này ông cực kỳ nổi tiếng với một cái triết lý sống đó là khó khăn chính là cơ hội để rèn luyện đức tính kiên cường và dũng cảm và tự tin trong bất kỳ hoàn cảnh nào ok rồi ngoài cái việc mà có những cái nguyên tắc trong kinh doanh trên thương trường đồ này nọ thì ông còn chia sẻ những cái nguyên tắc kỷ luật mà thậm chí những sai lầm mà những người thông minh nhất đầu tư chứng khoán cũng vẫn mắc phải hãy cùng tìm hiểu xem những sai lầm đó là gì nhé số 1 nhà đầu tư luôn sai lầm khi cân đối giảm thay vì cân đối tăng cân đối giảm thay vì cân đối tăng là sao là khi bạn mua một cổ phiếu tại mức giá 50 ngàn đi và nó giảm giá nó giảm xuống 45 40 khi nó rớt xuống 30 ngàn bạn lại mua thêm để bạn cân đối mức lỗ bạn hiểu không tức là khi nó giảm giá bạn lập tức bạn mua thêm để trung bình vốn trung bình giá trung bình giá là lúc đó bạn sẽ thấy ô không sao mình vẫn không lỗ nhưng mà thật ra là đấy là cái sai lầm nghiêm trọng tồi tệ nhất luôn vì sao vì là bạn đang ném tiền vào một cái chỗ mà nó rất là tệ đúng không nó còn tệ hơn cái lúc ban đầu lúc ban đầu bạn mua 50 ngàn bây giờ nó rớt xuống còn 30 ngàn mà bạn vẫn mua thì là nó đang cực kỳ dở hơi rồi nó sẽ làm cho cái danh mục đầu tư của bạn nó càng lúc nó càng lún xỉnh và hãy nhớ đầu tiên trong đầu của mình phải có một cái quy tắc bất di bất dịch trước khi nói đến chuyện ờ, gì khác hãy đặt cho mình một cái mức cắt lỗ 7 hoặc 8 như ông Caslin cũng được hãy chốt cái mức đó trong đầu mình và tuyệt đối làm đúng theo nó ok cứ ok như vậy trước đi à hãy nhớ là đừng bao giờ mà bạn đi so sánh mình với những cái quỹ lớn này nọ kêu là họ vẫn nắm giữ rồi họ vẫn mua thêm họ vẫn này nọ khi mà giá giảm vì sao vì thứ nhất quy mô của họ lớn và cộng thêm với việc là họ đã phân tán rủi ro bằng cái danh mục cổ phiếu của họ rất là nhiều mã rồi bạn cứ tìm lên lên Google có danh mục cổ phiếu của quỹ ETF hay là của những quỹ lớn xem nó có bao nhiêu mã nó có bao nhiêu tiền à và số mã nó cũng khác nhau nữa nên việc mà nó giữ hay là nó mua thêm một ít nó không ảnh hưởng gì mấy đến nó nhưng mình thì khác mình gọi là mình bé tí à và vì sao nó lại giữ và nó mua thêm như vậy vì nó không có được cái sự linh hoạt để mà cắt giảm thiệt hại nhanh chóng nhưng mà mình thì có tại vì nó quỹ nó không phải muốn bán là bán nó bán nó phải thương lượng nó phải bán bớt dần dần dần dần chứ nó không mà là nó nó chứ nó bán cả đống cổ phiếu ra là sàn hết nó không thể rút tiền ra nó không thể bán cổ phiếu nhanh như mình bán được nên là nó mới bị phải có cái phương án là gọi là sao ta có phương án mua thêm hay phương án giữ khi mà nó lỗ đó đó cũng chính là cái lợi thế của nhà đầu tư cá nhân nên mình phải tận dụng cái lợi thế đó hả ok cái sai lầm thứ hai là có rất nhiều người có cái sai lầm như thế này nè, tức là nghĩ là mua một lượng lớn cổ phiếu giá thấp thay vì một lượng nhỏ cổ phiếu giá cao tức là ví dụ nhá ví dụ cổ phiếu ờ, Vinamilk bây giờ đang trăm hai mấy ngàn đúng không hay là bao nhiêu đó thì bạn với trăm hai mấy ngàn thì bạn có mấy triệu thì hay là bạn có mấy chục triệu thì bạn chỉ mua được khoảng vài chục vài trăm cổ phiếu thôi nhưng mà nếu mà với mấy chục triệu mà bạn mua mấy cổ phiếu mà ba ngàn năm ngàn á thì bạn mua được tới mấy ngàn mấy chục ngàn cổ phiếu lắm rất nhiều người nghĩ rằng sẽ rất là khôn ngoan hơn nếu mà mua gọi là hàng ngàn hàng chục ngàn cổ phiếu giá thấp thay vì mua vài chục vài trăm cổ phiếu giá cao điều này nó tạo cho mình một cái cảm giác nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác là mua được nhiều hơn so với cái số tiền của mình nhưng mà nhưng mà gọi là gia tăng nhưng mà bạn có hiểu một điều là, là cái gì nó cũng lý do của nó nó thấp nó giá thấp chứ không hà không dùng từ giá rẻ nha thấp mới rẻ nó là hai cái khác nhau giá thấp có nghĩa là nó giá thấp và nó giá thấp tại vì là nó nó phải có lý do gì nó mới bị giá ba ngàn năm ngàn thấp chủ như thế chứ không phải tự nhiên mà giá thấp bạn hiểu không thà là bạn mua ba chục năm chục cổ phiếu hay một hai trăm cổ phiếu giá cao những cái công ty mà giá nó đang ở cao á, mà nó vẫn đang làm ăn tốt và nó vẫn có thể tăng trưởng được thì cái cổ phiếu bạn nó còn có thể lời chứ đừng nghĩ theo kiểu mà đừng nghĩ theo kiểu số cổ phần số cổ phiếu mua mà hãy nghĩ là số tiền mình đầu tư vào đâu đầu tư vào cái công ty này đang làm ăn tốt này thì giá cổ phiếu nó cao một chút nhưng mà nó có khả năng tăng chứ không phải là mình nghĩ theo hướng là mình đầu tư vào những cái gọi là tăng những cái mình mua được nhiều cổ phiếu mua nhiều cổ phiếu mà giá nó không tăng nó giảm thì còn chết nữa à đó mình cần mua mặt hàng tốt nhất có thể chứ không phải mình đi mua mặt hàng rẻ nhất có thể nha cái lý do mà một cổ phiếu nó giá thấp hay nó nó giá thấp á, là có thể là nó rất là dở nó thành tích nó cực kỳ tệ hoặc là nó đang gặp cái rắc rối gì đó ở hiện tại nó làm ăn không được hay là nó có cái vấn đề gì đó chỉ nên gọi là mình trừ một trường hợp trừ một trường hợp là bạn ở trong nội bộ công ty đó bạn ở trong nội bộ công ty mà giá thấp á, và bạn biết cái điều gì sắp diễn ra sắp tới cái điều gì diễn ra sắp tới tức là cái điều tốt gì diễn ra sắp tới mà có thể đẩy giá lên đó. thì lúc đó bạn mua bình thường ok còn nếu mà bạn không ở trong nội bộ đó và bạn không biết cái điều gì diễn ra tiếp theo vài tháng tới tốt nhất là mình bỏ qua nó ha nhớ nha đừng tin tưởng vào tin nội bộ các thể loại tại vì trừ khi là bạn ở trong đó còn tất cả tin nội bộ đúng không không có tin nào đáng tin cậy hết ok hãy nhớ cổ phiếu nó cũng giống như tất cả những cái mặt hàng hóa khác mình cần mua mặt hàng tốt nhất với giá hợp lý chứ không phải mình mua mặt hàng rẻ nhất mình mua được nhiều nhất để làm gì đúng không tiền nào của đó cứ nhớ câu đó là được nhớ câu đó là được cái sai lầm số 3 sai lầm khi nghĩ rằng thành công rồi là thì có thể ngừng học hỏi cái ông ờ, hứa ra ấn ông bảo ông chia sẻ trong một buổi chia sẻ về kinh nghiệm phương pháp đầu tư ông tin rằng lợi thế lớn nhất của một người để mà thành công được trên thị trường chứng khoán đầu tư không phải nằm ở tài năng không phải nằm ở học vấn mà ở chỗ không ngừng học hỏi dù thành công hay thất bại một trong những người giàu nhất trên thị trường chứng khoán đúng không ông là như vậy nhưng mà ông chưa bao giờ xem đó là cái điểm dừng lại hết ông bảo mỗi tuần rảnh rỗi ông vẫn thường gọi là lựa chọn một cái quyển sách đầu tư kinh điển trong cái thư viện sách của ông và ông ngồi ông đọc nó những cuốn sách ta đọc những người thầy ta học là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến cuộc sống của ta đó là cái cách ngắn nhất rút ngắn cái con đường đi tới thành công nhờ mình ngồi trên vai người khổng lồ những người đã thành công lớn và thất bại lớn ha bạn nhớ nhé đọc sách là con đường ngắn nhất dễ nhất nữa đọc đọc thôi mà dễ nhất nữa để có thể gọi là học được những kinh nghiệm những trải nghiệm của những người thành công họ đã từng sai lầm rất nhiều sai lầm lớn và thất bại lớn ok nếu đây là lần tiên bạn xem video này đăng ký kênh và bấm nút chuông để nhận thông báo khi ra video mới nhất comment thanh nếu bạn thấy video ý nghĩa giúp bạn chia sẻ nó bạn có thắc mắc thì comment dưới xin chào hẹn gặp lại